Thưa với tất cả cô bác chị em, hạnh phúc là vấn đề tất cả chúng ta ai cũng mong cầu. Và cái tít của đất nước Việt Nam chúng ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc mà. Cái gì cái thì cái hạnh phúc là cái cuối cùng. Và nói với lại cả cô bác chị em mà Sư Thái Minh đi tu cũng là cầu hạnh phúc đấy. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Thái Minh nhắm đến nó có khác với hạnh phúc của, của cô bác, của chị em một chút cái hạnh phúc này nó nó gọi là hạnh phúc siêu thế nó khác hơn nhưng mà còn cái hạnh phúc trần gian này thì ai cũng mong cầu cả và bây giờ thế giới liên hiệp quốc cũng đã đưa ra những cái tiêu chí hạnh phúc và gọi là à, hạnh phúc của thế giới đấy và Việt Nam chúng ta cũng tham gia cái chương trình này đây là một cái rất là văn minh và cái mục đích của nhân loại của chúng ta sinh ra đời này là tìm cầu hạnh phúc cơ mà chứ có phải là cái gì đâu chúng ta phấn đấu cái này phấn đấu cái kia cũng để được hạnh phúc thôi và và bây giờ tất nhiên có nhiều cái tiêu chí đưa ra về hạnh phúc lắm và có người nói thì nhiều tiền là hạnh phúc và có người thì nói là danh vọng thật cao mới là hạnh phúc thế nhưng mà tiêu chung thì cơ bản chúng ta một con người trong đời hạnh phúc thì thường quan niệm thứ nhất là mình có một cái gia đình êm ấm và vợ chồng hòa thuận con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là mình phải có tài sản thì như lúc nãy thầy minh nói đấy làm sao mình có tài sản có của ăn của đẻ dư giả không đến nỗi thiếu thốn cần tiêu cần chi cái gì là có không phải vay phải giật à, nghèo là khổ nghèo thật sự là khổ cho nên ta nói là nghèo thì đi với hèn là thế đấy nghèo hay hèn và khổ thì chúng ta phải có tài sản Đó, có tài sản đủ để chi dùng đấy là một cái làm cho chúng ta hạnh phúc cái thứ ba nữa là chúng ta phải có sức khỏe à, có sức khỏe chứ còn có của rất là nhiều nhưng mà suốt ngày bệnh tật ốm đau ăn không được thì làm gì có hạnh phúc gì đâu phải có sức khỏe và trong đạo phật thì cũng đặt cái vấn đề sức khỏe lên rất quan trọng đấy sức khỏe là vàng luôn đấy có sức khỏe thì mới làm được mọi cái à, không có sức khỏe thì chả như không cả cảm thụ được cuộc sống nữa không biết là vui khổ nào vì nó đau đớn suốt ngày triền miên bệnh tật thì còn gì mà hạnh phúc nữa không hạnh phúc gì cả cái nữa là chúng ta phải trong cuộc sống phải thành đạt thành đạt cũng là một yếu tố góp phần cho chúng ta hạnh phúc và cái thứ năm là chúng ta được mọi người yêu quý đây là trong cái quan hệ xã hội chúng ta có tất cả bốn cái kia nhưng mà chúng ta không có bạn không có ai không có ai yêu quý tôn trọng mình cả và ai cũng xem thường mình thế thì làm sao cho nên cái này cũng là một cái yếu tố để chúng ta hạnh phúc thì trong cuộc đời nhìn chung một con người như thế thì là hạnh phúc và thưa với tất cả cô bác chị em thì hiện nay trên thế giới họ đánh giá đấy thì đất nước Bhutan là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Mặc dù cái thu nhập bình quân đầu người của dân Bhutan không cao nhưng đất nước này thì Phật giáo là quốc đạo. Dân người ta sống rất hiền hòa và họ cũng không có nhiều cái những cái mưu cầu. Và cái chỉ số hạnh phúc của đất nước này ta đánh giá là là cao nhất thế giới giờ đấy. Bhutan. À, còn trước đó thì là Na Uy rồi Đan Mạch nhưng hiện nay là Bhutan là đang được đánh giá là một những nước mà chỉ số hạnh phúc rất cao. Dân người ta rất hài lòng với cuộc sống. Vậy thì chị em phụ nữ chúng ta hiểu thế nào là hạnh phúc và làm thế nào để chúng ta hạnh phúc. Có sắc đẹp, có tài sản nhưng chưa hẳn đã hạnh phúc. Thì Thái Minh sau khi mà lặn nội trong rừng kinh điển của Phật giáo thì mới thấy Đức Phật dạy chúng ta về hạnh phúc rất nhiều. Cái hạnh phúc mà Sư Thái Minh và các vị tăng sĩ đang, đang tìm cầu thì nó gọi là hạnh phúc siêu thế. Nó có khác với lại cả mọi người. Nhưng mà cái hạnh phúc mà mọi người chúng ta đang tìm đây là hạnh phúc tương đối ở thế gian. Chúng ta cũng cần phải có. Thế thì Đức Phật dạy thế này, người biết đủ là an lạc. Biết đủ tức là mình biết hài lòng với tất cả những cái gì mình đã có. Khi mình phấn đấu hết mình rồi, và vâng, thì mình hài lòng với nó thì mình sẽ an lạc còn người không biết đủ thì không bao giờ an lạc cả không hạnh phúc được cả Đó. thứ hai là cái tâm mình mà luôn luôn mình à, so sánh mình đố kỵ thì mình cũng không có hạnh phúc không có hạnh phúc được đức phật có kể một câu chuyện có con quạ nó nhìn thấy một con thiên nga thì nó rất ngưỡng mộ con thiên nga nó nhìn thấy thân nó đen xì nó chạy đến con thiên nga bảo bạn thiên nga ơi tôi nghĩ bạn là người hạnh phúc nhất tôi ước mong sao tôi có được cái bộ lông như bạn thế con thiên nga nó bảo tôi cũng nghĩ tôi là hạnh phúc thế nhưng khi tôi nhìn thấy con vẹt thì tôi thấy tôi thua con vẹt vì con vẹt lông của nó còn mấy màu sặc sỡ đẹp hơn tôi tôi chỉ có mỗi màu trắng thôi cho nên tôi thấy tôi tôi cũng không hạnh phúc thế là con quả lại chạy đến con vẹt Bảo Vẹt ơi, bạn là người thật hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ bạn lắm. Thế con Vẹt bảo, tôi cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc. Nhưng khi tôi nhìn thấy con công thì tôi mới thấy tôi thật sự là tôi khổ quá, tôi không so sánh gì được con công. Con công nó hàng trăm màu sặc sỡ và bao nhiêu người ngưỡng mộ nó. Đấy, thế thì con quả lại đến vườn thú để thăm con công. Thì lúc đó đến là thấy bao nhiêu người đang xem con công nó múa. Khi một người xem xong rồi, một người đi hết rồi, thì quạm đến gần công mà công ơi bạn đúng là người hạnh phúc nhất thật bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn thì con công bảo đúng tôi cũng nghĩ tôi là hạnh phúc đấy nhưng mà quả tôi nói thật nhé nhiều lúc tôi lại ước ao tôi được như quả đấy vì tôi bị nhốt trong cái lồng này wow. tuy rằng hàng trăm hàng ngàn người xem thôi nhưng mà tôi ước ao có một ngày tôi được tự do không bị ở trong cái lồng mà kiểm khóa thế này tôi mong tôi được như quả đấy quả không tung cánh trên trời lúc ấy thì quả mới, mới vỡ ra à hóa ra hạnh phúc là như vậy đấy ừ. nếu mà mình cứ so sánh như thế thì mãi mãi mình không bao giờ mình hạnh phúc được cho nên người ta cũng có làm những cái thăm dò đấy những người thật là giàu có mà cũng không phải cái chỉ số của họ, hạnh phúc của họ cao đâu không phải cao vì cái người giàu thường giàu thì lại muốn giàu hơn và giàu hơn nữa. Đó. Và cái, cái tham vọng, cái khát vọng họ rất là nhiều nên họ cũng không cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì cái lòng ham muốn của chúng ta thì nó không có đáy. Đức Phật dạy là không có đáy. Cho Đức Phật gọi là biết dừng, biết đủ là an lạc, biết đủ, biết hài lòng. Chúng ta phấn đấu hết mình nhưng rồi chúng ta biết hài lòng với những cái mình có, biết hài lòng thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta được an lạc trong cái cuộc sống tương đối này.